anh bạn hãy lại đây mình là người Việt Nam mà đồng hương á phải biết phải biết đùm bọc lẫn nhau hay là đi chết bố cô bố cô bố cô đủ má mày chặt gì vậy anh bạn à tôi có thể bố cô được không ở đụng má mày nói chặt gì vậy anh hãy để cho tôi bố cô một cái để giảng hòa đi ở đụng má mày bd hả anh để cho tôi bố Đúng. một cái để bao cho được em xui đi nào đủ má mày đủ ha ha ha Đúng là no bắt phát bắt trúng Cảm ơn quán cửu dâm chân kinh Tao nè, tao là cái thằng một no quay. trước mày sóc tao ở quán chém gió nè Đủ má mày là no gì hả? Sao lúc đó mày không chơi tao? Bây giờ mày mới chơi tao Tao là giang hồ chứ tao đâu ngu đâu Tao mà xử mày trước đó biết bao nhiêu làm chứng Đủ má mày là giang hồ à? mày đủ má mày đéo chức mày là gian thằng giang hồ đéo chứng chết chết cả tao mà xử mày á ở tù á thì thằng nào làm không được bây giờ tao xử mày mà không đi tù phải biết chết đủ má mày anh em tao cũng kiếm được mày à anh em